quay trở lại phải có gì mindset mindset là gì là tư duy cái thứ hai là skill set skill set là kỹ năng và tool set nó là gì các anh chị là công cụ rồi bây giờ chúng ta sẽ làm sao ạ à? chúng ta chuẩn đoán với nhau về vấn đề nha có nghĩa là bây giờ các anh chị có bao nhiêu vấn đề thì liệt kê lại tích lại cho kia nha có tổng cộng khoảng mười mấy cái vấn đề thì bây giờ trong đây các anh chị có bao nhiêu cái vấn đề các anh chị có đang có một nguồn thu nhập không nếu như đang có một nguồn thu nhập thì các anh chị tích một cái vô trong giấy của mình để tí nữa mình đếm tổng số lượng vấn đề của mình là có là bao nhiêu nha nếu như anh chị đang có một nguồn thu nhập thì tích một cái rồi các anh chị đang có thu nhập dưới 100 triệu thì tích thêm một cái nữa để mình thống kê lại ha các anh chị ha rồi sao ạ à? mỗi năm tăng các anh chị có tăng thu mỗi năm tăng thu nhập không được bao nhiêu có nghĩa là được tăng lương ít lắm được 10% dưới 30% mỗi năm thu nhập chúng ta phải tăng ít nhất 30% thì nó mới thắng được lạm phát và nó mới gọi là có tăng trưởng và một năm mà thu nhập của chúng ta không được quá 30% không tăng đó, thì xem như là chúng ta đang gần như là đứng yên không có sự phát triển điều này có đang đúng với anh chị không nếu có thì tích lại một cái nha thống kê là đếm lại rồi thu nhập của anh chị có đang thấp so với năng lực và cái bằng cấp của anh chị không nếu như mà thu nhập nó đang thấp so với năng lực của mình thì các anh chị tích là một cái vấn đề thứ năm thu nhập thấp nhưng mà các anh chị không dám thay đổi công việc không dám thay đổi sản phẩm không dám thay đổi hệ thống không dám thay đổi công ty nếu như anh chị đang có thu nhập thấp mà không dám nhảy việc thì sao ạ à? thì tích vô trong vợ của mình cái để làm sao thống kê tí là đếm lại rồi cái thứ sáu các anh chị đang muốn ra khởi nghiệp nhưng đang bị sợ hãi sợ thất bại có không rồi bây giờ trong 6 cái vấn đề này các anh chị đang có bao nhiêu cái vấn đề? Trong 6 cái vấn đề này các anh chị đang dính bao nhiêu vấn đề? Thì ghi nhớ con số cho Kim biết nha. Rồi chúng ta tiếp tục thống kê tiếp nha. Số 7 không tự tin với khả năng và kiến thức của mình. Có nghĩa là mình sợ mình thiếu kiến thức, sợ kỹ năng. À, lúc nào mình cũng phải đi học, nghĩ rằng mình không đủ. Cái thứ 8 là kỹ năng giao tiếp của anh chị đang bị kém. Mình tự ti ha các anh chị ha và nó ảnh hưởng đến công việc của mình mình giao tiếp kém và nó ảnh hưởng đến công việc của mình nó có đang bị ảnh hưởng không có ảnh hưởng thì sao ạ à? thống kê là tiếc là cái số 9 anh chị có giá trị nhưng không biết cách quảng bá bản thân mình không biết show up lên có nghĩa mình đang rất giỏi nhưng mà mình ngại mình mắc cỡ mình xấu hổ mình xí diệt nên mình không có show up khả năng của mình khiến cho sếp không biết khiến cho khách hàng không biết được những cái cái tài năng bên trong giá trị bên trong của mình nếu có thì các anh chị sao ạ à? thống kê lại đếm lại rồi số 10 học rất nhiều thứ học rất nhiều nơi nhưng mà không có hiệu quả số 11 là gì anh chị không thể hài hòa được với một số người trong công việc có nghĩa là mình khả năng giao tiếp của mình đó khi nói chuyện với người ta không đắc nhân tâm được đó mình không đắc nhân tâm được với họ khiến cho làm sao ạ à? hay cái nhau hoặc là không hiểu nhau 12 không giỏi đàm phán và thuyết phục để yêu cầu những điều mình muốn ví dụ như muốn tăng lương không muốn không được hoặc là muốn điêu một cái hợp đồng gì đó có lợi cho mình nhưng mà mình ngại mình không dám hoặc là kỹ năng đàm phán yếu trong số 12 cái kỹ năng 12 cái vấn đề này các anh chị đang có bao nhiêu cái vấn đề thống kê là nha tí tất cả mọi người đều phải thống kê cho em biết các vấn đề của anh chị là bao nhiêu có vấn đề biết được cái triệu chứng của mình rồi thì mình mới sao ạ à? mới đi giải quyết và khi giải quyết được rồi thì thu nhập mình nó mới tăng nha các anh chị nha chứ đừng có ngồi đó xem mà sao không hành động rồi tiếp tục 13 các anh chị không giỏi bán hàng, ngại bán hàng, đơn ít. 14 là gì các anh chị? Không biết cách thu hút khách hàng tiềm năng. Không biết cách thu hút khách hàng tiềm năng, không biết làm marketing đó. 15 làm quản lý làm sếp mà nhân viên nó không có nghe lời mình. Có không? Có thì tích thống kê lại. 16 mình bật nhiều việc mà nhân viên nó quá rảnh làm không hiệu quả có nghĩa mình cứ ôm đồn vào công việc của mình còn nhân viên mình ở cấp dưới nó cứ chơi nó cứ lượn lờ nó làm việc không có hiệu quả mình sao đào tạo thì nó không biết mà giao cho nó thì không dám làm không dám giao việc giao cho nó sợ hư hư ờ, sôi hỏng bỏng không nên thôi là mình làm đi cho nó nhanh làm đi cho hiệu quả nên thành ra lúc nào mình cũng bận nhân viên mình nó rảnh 17 không biết cách đào tạo và phân công chuyên quyền mình rất giỏi về chuyên môn mình có nhân viên ở dưới nhưng mình lại không giỏi về đào tạo và không biết cách phân chia công việc nên khiến lúc nào mình cũng quá tải công việc và nhân viên của mình thì làm việc không hiệu quả 18 mình không có khả năng gây ảnh hưởng cho người khác khả năng gây ảnh hưởng kém có nghĩa là mình toàn là bị người khác gây ảnh hưởng mà hoặc thậm chí sếp gây ảnh hưởng cho mình hoặc là nhân viên nó gây ảnh hưởng cho mình còn mình không có cái uy gì á mình không có gọi là tiếng nói á không có khả năng gây ảnh hưởng cho người khác rồi trong 18 cái vấn đề trên thì các anh chị đang có bao nhiêu vấn đề chúng ta phải thống, thống kê một cách gọi là thực tế nha phải coi như là à, khách quan và phải làm thì chúng ta mới biết rằng mình đang yếu kỹ năng gì trong 10 trong 8 kỹ năng thu nhập cao mình đang yếu vấn đề gì để mình đi mình giải quyết nó thì thu nhập của chúng ta nó mới tăng lên được rồi các anh chị hãy comment tổng số lượng vấn đề của mình xuống bên dưới đi Thùy Linh là đang dính 14 trên 18 không sao hết nha chị Liên là 13 anh Duyên đó là 16 trên 18 à, Minh Hòa chị Minh Hòa là đang 18 trên 18 Minh Chí là 10 10 trên 12 không sao các anh chị nha không sao cả Đặng Hoàng Minh <laughs> à, anh Đặng Hoàng Minh 18 có à, 18 trên 18 hả không sao nha các anh chị không sao mình chỉ cần quan trọng là mình xác định được vấn đề của mình Lan thì 15 trên 10, 18 Không sao đâu ạ à? Không sao đâu Rồi Các anh chị biết đó Nếu như các anh chị nào có trên 7 vấn đề Thì các anh chị cần phải thay đổi ngay Tại vì sao Là các anh chị đang có tài năng đó Nhưng anh chị không biết cách khai thác cái tài năng của mình Và nó sẽ khiến cho tài chính của anh chị bị bấp bênh Nó không được Thảo Hà là 13 ok cái tài chính của mình đang bị vấn đề đang bốc bên ha rồi và chúng ta sẽ bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội trong công việc của mình vì mình đang yếu về marketing về kỹ năng giao tiếp về gọi là đắc nhân tâm hoặc kỹ năng lãnh đạo hoặc khả năng đào tạo huấn luyện cho nhân sự của mình nha các anh chị nha và những cái điều đó vô tình nó tạo ra chúng ta rất nhiều cái tâm lý bế tắc và stress chúng ta muốn giải quyết nhiều công việc nhưng mà mình lại không biết cách bán hàng không biết cách làm marketing yếu trong đàm phán thương lượng không có khả năng giao tiếp tốt không có gọi là đắc nhân tâm để làm sao để người ta hiểu mình hoặc là huấn luyện đào tạo cho nhân viên cấp dưới để giải quyết được nhiều việc hơn hoặc không biết có khả năng lãnh đạo gây ảnh hưởng cho người khác và tất cả những vấn đề này chúng ta từ đây cho đến lúc chết mà chúng ta không giải quyết vấn đề thì nó sẽ lặp đi lặp lại vấn đề nó sẽ không biến mất đâu nó sẽ lặp đi lặp lại và tất cả vấn đề này nó nằm ở nguyên nhân gốc rễ là là gì các anh chị là mình đang yếu và các anh chị biết đó cái gì mà nó cái gì mà chúng ta yếu là cái gì là cái đó nó sẽ gây tổn thương cho chúng ta comment đây các anh chị cái gì mà chúng ta yếu là cái đó gây tổn thương cho chúng ta chúng ta rất yếu về tiếng Anh mỗi lần dùng tới tiếng Anh là mình tổn thương lắm ha các anh chị ha hoặc là mình yếu vào kỹ năng bán hàng đụng cái bán hàng là mình cực kỳ sợ hoặc là giao tiếp thuyết trình trước đám đông và mỗi lần mà lên thuyết trình đứng lên đến đâu một cách bất ngờ được gọi lên sân khấu mình rất là sao à xấu hổ mắc cỡ và chính cái điều yếu trong giao tiếp trước đám đông là cái khiến cho mình bị tổn thương